Xin chào các bạn đã quay trở lại với Lên Đô Thị. Lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đang phát triển đến chóng mặt. Hàng loạt các khu đô thị mọc lên như nấm sau mưa. Hòa cùng xu hướng của thế giới, các tòa cao ốc chọc trời cũng đang và đã được các tập đoàn bất động sản xây dựng như những biểu tượng mới của Việt Nam. Trong video hôm nay, Lên Đô Thị sẽ đưa đến các bạn top 5 tòa cao ốc cao nhất Việt Nam để xem những tòa cao ốc này có gì đặc biệt. Trong những tòa cao ốc hôm nay chúng tôi đưa ra, có những tòa đã đi vào sử dụng có những tòa đang được xây dựng nhưng có những tòa mới chỉ trên dự án và đã được công bố trước giới truyền thông. Bây giờ, chúng ta cùng đến với video để xem 5 tòa cao ốc này là những tòa cao ốc nào. Đầu tiên, đứng ở vị trí thứ 5 chính là Empire 88 Tower. Nhiều người vẫn lầm tưởng sau khi xây xong Empire 88 Tower sẽ xoán ngôi lên Mark 81. Nhưng thực tế không phải vậy. Empire 88 Tower chỉ có thể xoán ngôi về số tầng chứ không thể xoán ngôi về chiều cao so với lên Mark 81. Trong khi lên Mark 81 cao đến 461 m thì Empire 88 Tower chỉ cao 333 m. Empire 88 Tower nằm trong khuôn viên của dự án Empire City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, lấy cảm hứng từ những cây tre của núi rừng Tây Bắc các nhà thiết kế đã dựng lên một biểu tượng kiến trúc rất Việt Nam. Dự án Empire City là một tổ hợp ngoạn mục của những tòa nhà cao tầng và không gian công cộng. Empire City đánh dấu sự mở rộng đột phá của kiến trúc gia Việt Nam. Nó được thiết lập để trở thành một điểm nhấn mới của thành phố Hồ Chí Minh, một dự án điêu khắc, một viễn cảnh sống của thiên nhiên và thành thị. Nằm ngay tại vị trí đắc địa, Empire 88 Tower cho tầm nhìn hướng thẳng về trung tâm quận 1. Sản phẩm của kiến trúc sư thiên tài Ole Shinrin đưa cư dân trải nghiệm không gian đô thị hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Để làm được điều này, vị kiến trúc sư tài ba đã tận dụng đặc điểm hệ sinh thái gió mùa đa dạng để thiết kế tòa tháp. Chính chất liệu từ thiên nhiên đã cho ra đời một kiệt tác được ví như khu rừng trên mây. Theo hình ảnh 3D mô phỏng, tòa tháp cao chót vót tạo nên vẻ mỹ quan ấn tượng khi sở hữu các đường uốn lượn giữa lưng chừng trời – Kết hợp với đó là khoảng không gian xanh như trôi giữa không trung. Tiếp tục hướng tầm mắt đến khu vực khối đế. Bạn sẽ bị ấn tượng khi bắt gặp những thửa ruộng bậc thang biến tấu đẹp mắt. Mô hình phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên đầy cuốn hút của đất nước nhiệt đới gió mùa. Đứng ở vị trí thứ tư là một công trình hầu như ai cũng biết. Đó chính là Landmark 81. Landmark 81 tên chính thức là Vincom Landmark 81 là một tòa nhà chọc trời trong tổ hợp dự án Vincom Central Park, một dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Liên Phát thuộc Vingroup làm chủ đầu tư. Tòa tháp cao 81 tầng với 3 tầng hầm, hiện tại là tòa nhà cao nhất Việt Nam nếu tính các tòa nhà đã hoàn thiện và đi vào sử dụng. Cao thứ hai Đông Nam Á, đứng thứ 14 trên thế giới vào thời điểm hoàn thiện tháng 7 năm 2018. Dự án xây dựng ở Tân Cảng quận Bình Thạnh, ven sông Sài Gòn được khởi công ngày 26 tháng 7 năm 2014. Tòa nhà được khai trương và đưa vào sử dụng ngày 26 tháng 7 năm 2018. Tòa nhà rơi lên mắt 81 có độ cao 461,3 m. Có 81 tầng được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhome Central Park, ngay bên bờ sông Sài Gòn. Tòa nhà lên mắc 81 có tổng diện tích sàn xây dựng là 141.000 m2, Cuối tháng 8 năm 2019, tổng thầu Cotecon công bố hoàn thành thi công lắp đặt anten trên đỉnh Spire của Landmark 81. Anten này có chiều cao 8,3m là thiết bị thu phát sóng truyền hình cho thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng chiều cao tổng tòa nhà lên gần 470m. Hiện tại, Mobile TV là đơn vị đầu tiên triển khai sóng truyền hình số DVB-T2 cho toàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua anten này. Landmark 81 được thiết kế bởi Atkin, một công ty dịch vụ Anh chuyên về thiết kế, kỹ thuật, tư vấn kiến trúc. Atkin có kinh nghiệm thiết kế rất nhiều tòa nhà chọc trời khác trên thế giới. Phần lớn trong số chúng nằm ở Dubai và Trung Quốc. Đáng chú ý nhất có thể kể tới tòa nhà Buri Al Barat. Landmark 81 có thiết kế 81 tầng. Tổng diện tích sàn là 241.000m2. Cấu trúc của tòa nhà đơn giản chỉ là khối trụm lại với nhau, bao gồm 36 khối có chiều cao khác nhau, được nhóm lại trong một mặt trận 6 x 6 các khối cao hơn sẽ được đặt ở trung tâm của ma trận. Một trong những tòa nhà điển hình nhất sử dụng kiểu thiết kế này là tháp Willis ở Chicago. Theo nhà thiết kế, thiết kế của landmark 81 được lấy cảm hứng từ những bó tre truyền thống, tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết trong nét văn hóa Việt Nam. Hầu hết các đỉnh khối hình ống đều có thiết kế thêm các khu vườn ở bên trên, ngoại trừ những khối cao nhất. Tầng trệt của tòa nhà được sử dụng làm trung tâm mua sắm, Đứng ở vị trí thứ ba trong top 5 này chính là hai tòa tháp cao 88 tầng thuộc dự án Vân Đồn Heritage Road. Dự án Vân Đồn Heritage Road tọa lạc tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư là tập đoàn Christian Bay. Dự án được các kiến trúc sư thiết kế với sự kết hợp núi, biển, đảo, tạo nên một tổ hợp quy mô lớn bao gồm hai hợp phần. Hợp phần 1 gồm 7 phân khu trên núi và một phân khu đảo nhân tạo với diện tích hơn 2.800 hectare. Hợp phần 2 bao gồm các đảo với diện tích 492 hecta. Nổi bật của dự án là hai tòa tháp cao 88 tầng hình chữ V sẽ có thể trở thành biểu tượng của Vân Đồn với ý nghĩa ngọt ngào như vũ điệu của đôi nam nữ cùng ta áo dài vấn vương quyến rũ giữa con sóng rì rào của đại dương. Hiện nay, chưa có nhiều thông tin về hai tòa tháp cao 88 tầng này. Khi nào có thêm thông tin, nhất định chúng tôi sẽ đưa đến các bạn một cách nhanh chóng nhất. Tiếp theo là vị trí Á quân trong danh sách này, một cái tên cũng rất mới, Tháp Domino Hạ Long 99. Dự án Tháp Domino Hạ Long 99 được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group. Theo giới thiệu của tập đoàn này thì đây là siêu phẩm dự án cao 99 tầng, tỏa tháp thỏa khát vọng vươn cao của tập đoàn Sun Group. Vị trí dự án trong công viên Đại Dương Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tháp Domino Hạ Long Bay lấy cảm hứng bất tận từ vị xanh vươn cao từ khối hình kỳ vĩ, kiến trúc tầng cao 550m dạng xoáy ốc là chưa từng có. Hình khối tỏa xuống một vành đai hướng ra biển và thành phố, với độ mảnh 1 chia 15. Tòa tháp Domino tạo ra một điểm đến mang tính biểu tượng độc đáo của Đông Nam Á và cả Thái Bình Dương bao la. Cũng theo Sun Group, diện tích sàn xây dựng của Domino Hạ Long 99 lên đến 410.000 m2 trên một hòn đảo nhân tạo 12,5 hecta. Khối tháp cộng đế củng cố bản chất mang tính biểu tượng của thiết kế xoắn ốc đạt tới độ cao hơn 540 mét. Tòa tháp bao gồm một tầng quan sát toàn cảnh thành phố và vịnh, một khách sạn 6 sao, một khách sạn 5 sao, các căn hộ dịch vụ, diện tích bán lẻ 70.000 m2, phòng hội nghị, sự kiện. Dự án này được thiết kế bởi Zenler Hoa Kỳ và Arup của Anh. Trò chơi domino nổi danh khắp thế giới bởi tính kiên nhẫn. Domino Hạ Long được tinh chỉnh bởi các chuyên gia lão luyện trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc cao tầng. Dự kiến tòa tháp 99 tầng sau khi hoàn thành sẽ cao thứ 8 trên thế giới, tầm view panorama 360 độ Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Và bây giờ chính là vị trí quán quân. Đứng đầu trong danh sách này chính là tháp tài chính Phương Trạch Tower cao 108 tầng. Tháp tài chính Phương Trạch nằm trong dự án thành phố thông minh trên trục đường Nhật Tân, Nội Bài, ngay sau khu đô thị bên sông tại xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Trong tháng 10 năm 2019, khi dự án Smart City động thổ, Lên Đô Thị cũng đã có một video về dự án này. Các bạn có thể xem lại trong các video cuối tháng 10 của chúng tôi. Dự án này sẽ được triển khai ở địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, nằm ở phía bắc cầu Nhật Tân. Quy hoạch dự án sẽ tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long, Hà Nội, với ý tưởng chính là rồng đón ngọc. Sân Sống chính là tuyến đường cao tốc kết nối từ sân bay về trung tâm thành phố, đầu rồng quay về sông Hồng, Hồ Tây. Tòa tháp tài chính Phương Trạch Tower là dự án trọng điểm lớn của dự án này, do chủ đầu tư Sumitomo Nhật Bản và BRG Việt Nam thực hiện. Theo chủ đầu tư, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam trong tương lai và là biểu tượng mới của Hà Nội với chiều cao 108 tầng. Tháp Phương Trạch lấy cảm hứng từ biểu tượng hoa sen, một loài hoa mà người Việt Nam chúng ta rất yêu quý. Nhưng theo kế hoạch, năm 2028, tháp tài chính cao 108 tầng này mới vận hành. Từ giờ đến lúc đó, biết đâu chúng ta lại có những kỷ lục mới phải không các bạn? Trên đây là 5 tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam mà chúng tôi đã tổng hợp, tính cả những dự án mới được công bố trên báo chí nhưng chưa động thổ. Nếu các bạn biết dự án nào còn cao hơn những dự án này ở Việt Nam thì hãy bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ, video của Len Đô Thị xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.